cho con sang bên này học ừ, để cho nó có cái à, cái bằng này học nó cao hơn này mai mốt nó về Việt Nam có thể là nó phát triển được thứ nhất là nó sang bên này nó học ở bên này có những các cái kiến thức này rồi là những uh, học hỏi về nhiều thứ ở bên này cần cần học được ở bên này để về mình có thể phát triển rồi mình mở rộng những các cái tư duy ra để mình làm việc ừ, mình học được ở cái môi trường bên nước ngoài mình có thể học hỏi được nhiều cái mình về mình mai mốt mình mình ờ, phát triển ở Việt Nam Thế là cái, cái cái ý tưởng của chị như thế là chị muốn cho cho các con sang bên này ở tỉnh Hưng Yên chị đề từ ở Hưng Yên chị ngày xưa chị sang Đài Loan làm việc à, đi ờ, chị đi lao động đi làm ở bệnh viện dưỡng lão thế đến khi sang bên này làm ở bệnh viện dưỡng lão chị cảm thấy cuộc sống cũng cũng làm ăn nói chung là cũng vất vả thế là chị mới quyết định chị bảo thôi chị đi về đi về để làm thủ tục đăng ký định cư ở bên này thế chị sang chuyển sang định cư ở bên này chị muốn mở cửa hàng làm ăn vì cuộc sống ở bên này chị cũng thấy thứ nhất là người dân ở bên này họ cái cách sống này và cách làm việc ấy rồi con người bên này người ta cũng thân thiện này à, lịch sự này rồi có những cái nhiều cái mà mình cũng cần phải học hỏi ở bên này mới ở bên này làm nói chung là thì chị cũng thích cuộc sống ở bên này sinh hoạt rồi là nói chung cái gì cũng cũng tốt nên mình cũng cảm thấy cũng thích cuộc sống bên này thế và thế muốn định làm cái cái cái chương trình định cư ở bên này chị mở cửa hàng bán uh, mở cửa hàng bán ờ, phở bên này mở cửa hàng bán phở bên này bây giờ muốn cho hai con ờ, con trai nhà chị nó cũng học ừ, xong đại học y ở Việt Nam rồi thế nhưng mà vì cuộc sống ở bên ở Việt Nam ấy học xong rồi ra trường học bao nhiêu tiền rồi không ra trường này lại phải mất bao nhiêu tiền này mất rất là nhiều tiền để xin việc xin việc vào bệnh viện xong rồi về um, nương lậu nó cũng không ổn định không cao thế bảo thế thôi